Chào tất cả các bạn, hôm nay tiếng Trung.vn sẽ quay trở lại với các bạn với bài 2 của giáo trình Hán ngữ 1 bộ 6 tập à, Đây là bộ hiện giờ đang được sử dụng trên toàn thế giới Các bạn à, à, học bên Trung Quốc đấy, đi du học bên Trung Quốc thì họ cũng đang học 6 tập này Sau 6 tập này họ sẽ thi lấy chứng chỉ HSK 4 Và bây giờ khi mà chúng ta học tốt cái giáo trình này thì cả nghe nói đọc viết đều là ok Và có thể là thi được cái chứng chỉ quốc tế đó à, về phần viết chữ thì tôi cũng đã hướng dẫn rồi các bạn là cố gắng truy cập YouTube sau đó thì à, mục tìm kiếm gõ Phạm Dương Châu và sẽ ra cái phần à, hướng dẫn viết chữ của tôi và bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào phần đọc hiểu và phát âm à, bước 1 thì các bạn sẽ dở sách ở trang à, 13 và các bạn đọc thanh mẫu ở đây thì người ta đọc vì thanh mẫu nhưng thực ra họ dịch sai chỗ này là uyên mủ là vận mẫu mới là đúng vận mẫu dịch sang tiếng việt mình nôm na có nghĩa là vần đấy các bạn đọc của mình nhé an các bạn đọc là an an en bạn e đọc là ân ân ang đọc là an an ng đọc là ân ân ong đọc là ung ung bây giờ cái bảng ghép chữ bên dưới bờ đầu hình p các bạn nhé pan pân pang pâng p bật hơi pan pân pang pâng em giữ nguyên man mân mang mâng ép như phở phở phan phân phang phân chữ giờ đọc thành chữ tờ tan tân tang tân tung chữ tờ các bạn đọc thành chữ thờ than thang thân thung n giữ nguyên nan nân nang nâng nung l giữ nguyên lan lang lâng lung chữ g các bạn đọc thành chữ cờ can cân cang cân cung chữ k bạn nhớ bật hơi khát khẩn khang khâng khung chữ hát nhẹ nhàng khan khân khang khâng khung sau hết cái phần à, phát âm thì các bạn sẽ quay về phần từ mới phần từ mới ở trang 12 à, phần từ mới này thì cả, cả à, phần bài khóa nữa thì mình đã hướng dẫn viết chữ rồi và các bạn tìm cái phần hướng dẫn viết chữ của mình ở trong khóa học tiếng Trung online để uh, viết tập viết bây giờ các bạn đọc từ mới của mình máng ma 很、汉语、男、泰、爸爸、妈妈、哥哥、弟弟、妹妹、tha, tha, nán. À, ờ, sau đó các bạn chuyển về phần bài khóa. Các bạn đọc cùng với mình. Nỉ máng ma, nỉ máng ma, nỉ là bạn, máng là bận, ma là không. Bạn bận không nói nào. Nỉ máng ma, khẩn máng, khẩn là rất, máng là bận, rất bận nói nào. Khẩn máng, kha nủy nán ma, Khan ủy là tiếng Hán, nán ma là khó không? Tiếng Hán khó không nói nào? Khan ủy nán ma, bú thải nán là không quá khó. Bây giờ chúng ta quay lại phần từ mới, máng là bận, rất bận là gì? Khẩn máng, không bận lắm, bú thải máng, bận không? Máng ma, khan ủy là tiếng Hán, tiếng Hán khó không? Khan ủy nán ma, tiếng Hán không khó lắm, khan ủy bú thải nán. Tất cả những câu mà mình hướng dẫn các bạn vừa đọc vừa rồi thì các bạn viết luôn chữ Hán ra. Đấy. Thì các bạn sẽ đi theo chiến lược là nói đến đâu là viết đến đó luôn thì như thế các bạn sẽ giỏi một cách toàn diện thải là quá khẩn là rất Đấy. À, khan hủy khẩn nám tiếng hán rất khó khan ủy bú thai nám tiếng hán không quá khó bố đọc là gì pa bà của pa bà khẩn máng bố tôi rất là bận ma mà là mẹ của ma mà bú thai máng mẹ tôi không bận lắm cưa cựa là anh trai nì cưa cựa rủa sớm cung ruộng anh trai bạn làm nghề gì tì tị là em trai ta có từ ờ, ma mà có nghĩa là mẹ của ma mà khẩn máng mẹ tôi rất là bận à, ní hiểu cửa cửa mà bạn có anh trai không nỉ tỉ tỷ rủa sớm mà cung rủa em trai bạn làm nghề gì Đấy, ta có từ mê mẹ có nghĩa là em gái của mê mẹ chi nén xa xứ xuôi em gái tôi năm nay 30 tuổi tha tha cung rủa máng mà anh ta công việc bận không tha mà đằng trước bộ nữ và đằng sau bộ dã thì là cô ta thà cung xua cú thai mà cô ta không bận không bận lắm công việc không bận lắm nám thì có nghĩa là đàn ông ví dụ nám hứng hiểu là bạn trai à, còn bạn gái sẽ là gì nủy hứng hiểu bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần à, luyện tập thanh điệu phần này ở trang 15 các bạn đọc cùng mình tha thá thả tha tha tha là anh ta hoặc là cô ta à, chúng ta đi tiếp mang máng mảng mạng máng máng có nghĩa là bận khân khấn khẩn khẩn khẩn khẩn có nghĩa là rất à, úa khẩn ai nỉ em rất yêu anh nan nán nản nản nán nán này có nghĩa là khó à, khát ủy nám á, tiếng hán khó không khan khán khản khan, khan ủy khan ủy là tiếng hán khan ủy bú thai nán tiếng hán không quá khó pa pá pả pa, pa pả pa pả à, là ông bố của bà bà ờ, à, thuê siêu là bố tôi nghỉ hưu rồi ví dụ thế ma má mà mà ma mà ma mà có nghĩa là mẹ à, của ma mà khẩn peo lẹ mẹ tôi rất là xinh ví dụ thế cưa cửa cửa cửa cưa cửa cưa cửa là ông anh trai của cửa cửa cung rua khẩn máng anh trai tôi công việc rất là bận mây mấy mẩy mây mây mẩy mây mẩy là muội muội là em gái nỉ mê mẹ chùa sớm cung chùa em gái bạn làm nghề gì ti tí tỉ tỉ ti tị ti tị là đệ đệ là cậu em trai sau đó chúng ta sang phần thanh nhẹ thanh nhẹ thì nó đọc bằng 1 phần 2 thanh 1 ví dụ thanh 1 bạn đọc là ma thanh nhẹ giữa chừng bạn dừng luôn mà bây giờ chúng ta luyện nhé ma mà cưa cửa tha tợ tha mân ma mà là mẹ cưa cửa anh trai tha tợ là của anh ta tha mân là bọn họ dễ dễ à, ông nội máng ma bận không lái ma đến không pái tợ những cái màu trắng nải nai bà nội khỏ ma được à, được không bảo lơ à, no rồi thảo lơ chạy rồi tì tì em trai mây mẹ em gái lây ma mệt không lây lợ mệt rồi nửa thanh thứ ba à, trường hợp này thì các bạn à, cái thanh một một từ kết hợp kết thúc bằng thanh ba đằng sau nó thì lại có một từ khác thì cái cái cái cái, cái từ mà có thanh ba đó mình đọc à, không hết cái thanh ba đọc ngắn thôi bình thường ví dụ ta đọc là khẩn thì bây giờ mình chỉ đọc khẩn giữa chừng là ta dừng chúng ta cùng đọc khẩn cao ừ, khẩn cao tức là rất cao khẩn nán rất khó khẩn tạ rất to hảo lắm à, được rồi bởi vì bản chất thông thường là từ có hai âm tiết hoặc là từ đa âm tiết thì thường là trong tiếng trung nó nhấn vào cái, cái âm tiết cuối chúng ta đi tiếp nỉ khưa nỉ lái nỉ khưa là bạn uống đi nỉ lái là bạn đến mì phạt là cơm hảo mắc à, được không bẩn pan lớp này bẩn lái vốn dĩ khẩn pan rất giỏi khẩn pan rất là béo pan cung à, làm việc pan khung ừ, trống rỗng à, tung khúng đông hồng thung khúng ừ, thông hồng chúng ta đi tiếp khẩn nán rất khó khẩn lán rất xanh khán lẩn lạnh giá khửa nấng khả năng khẩn máng rất bận khẩn mặn rất rất là chậm chạp nán phang phương nam nán pháng căn phòng phía nam nhận biết và đọc chữ hán việc này là các bạn phải tự mà làm sau khi các bạn làm xong rồi phải đọc lên hết cái là các bạn không đọc được thì các bạn sẽ nghiên cứu với cái uh, đáp án à, cái phần từ mới ấy, để mà tìm sau khi các bạn làm xong rồi các bạn mình xem đáp án này của tôi để các bạn sửa các cái lỗi sai đó à. bây giờ các bạn đọc lại nhé pa pa ma cưa cưa ti đi hảo ma máng ma ta ma nán ma khẩn hảo khẩn máng khẩn ta khẩn nán ní hảo ma bạn khỏe không khấn hảo rất khỏe nỉ máng ma bạn bận không khẩn máng rất bận khan ủy nán mà tiếng hán khó không khan ủy khẩn nán hoặc là đây là khan ủy pu nán tiếng hán không khó bây giờ sáng khuấy đáo quân thí tức là trả lời câu hỏi nì máng mắt bạn bận không úa khẩn máng tôi rất bận khan ủy nán mắt tiếng hán khó không khan ủy pú thai nán tiếng hán không quá khó nì pa bà hỏ mắt bố bạn có khỏe không ủa pa bà khấn hỏng bố tôi rất là khỏe tha máng ma ông ta bận không tha pú thai máng ông ta không bận lắm hoàn thành bài hội thoại quán chứng khuây khỏa à, ní khó ní khó ní máng má khẩn máng khăn ủy nán má khăn ủy bù nán chúng ta sang bài 8 treo chi khuây khỏa hội thoại ra tiếp ní khó má bạn khỏe không hấn hỏ rất khỏe ní ba bà má mà hỏ má bố mẹ bạn có khỏe không tha mân tâu khấn hảo họ đều rất khỏe Nì máng má, bạn bận không? phú thải máng không bận lắm. Nì pa bà máng má, bố bạn có bận không? Tha khẩn máng, ông ta rất là bận. Trên đây tiếng Trung.vn vừa hướng dẫn dứt điểm cho các bạn bài 2 của giáo trình Hán ngữ 1. Việc các bạn về nhà là xem lại cả cái phần hướng dẫn ờ, dạy viết chữ của tôi ở trong khóa học tiếng Trung online. Đấy, sau đó thì viết lại nội dung bài khóa từ vựng. Sau đó up lên trên nhóm chấm điểm để tôi chấm điểm nội dung bài khóa và từ mới tự đọc lại 5 lần lần thứ sáu up YouTube rồi gửi link vào trong nhóm hoặc tùy online để tôi chữa bài phần bài tập làm hết đi và chuẩn bị bài tập tô trước của bài 3 quyển giáo trình à, cái quyển à, bài tập tô các bạn đã mua tại trung tâm tiếng trung vn đấy tiếng trung vn chúc các bạn học tiếng trung chào tất cả các bạn hôm nay tiếng trung vn sẽ quay trở lại cùng với bạn với bài 2 của giáo trình hán ngữ 1 và bây giờ chúng ta sẽ viết chữ hán cùng với mình nhé à, cái chữ đầu tiên các bạn cần phải viết đó là từ khát hủy khát hủy thì bạn viết như sau ba chấm thủy này đằng sau có bộ hiệu bạn đọc là khát đặc biệt là hán ba chấm thủy thì có nghĩa là ba chấm thủy này có nghĩa là nước bộ hiệu thì các bạn làm như thế này hiệu này có nghĩa là làm đi làm lại làm lại đó chữ ủy thì bạn viết như sau ngôn mũ và phòng đọc là ủy tiếng việt gọi là ngữ ngôn tức là ngôn từ ngũ là số mấy nhỉ ngũ là số 5 và khẩu là cái gì ạ khẩu là cái miệng khá bỉ bú thành à tiếng hàn không quá khó bây giờ ta có một chữ khác đó là chữ ma bộ khẩu đằng sau bạn có bộ mã chữ này dịch sang tiếng việt mình có nghĩa là không ní họ mắt bạn khỏe không để hỏi thì ta phải mở mồm ra hỏi ta phải cưỡi ngựa đi hỏi vậy đằng trước ta có bộ khẩu và đằng sau ta có bộ gì bộ mã bộ mã các bạn viết như sau một góc vuông hai góc vuông gạch ngang con ngựa chạy 5 km lưỡi đang thè dài ra và bộ này là đó là bộ bộ mã mã có nghĩa là con ngựa tiếp đến ta có một cái chữ khác đó là chữ diện mang đằng trước bạn có bộ nữ đằng sau bộ diện bộ mã thì bạn có chữ ma ma này có nghĩa là mẹ mẹ thì đằng trước bộ này là bộ diện bộ này là bộ nữ bởi vì mẹ là người đàn bà trong gia đình làm việc vất vả như một con con ngựa mã nhớ đến mẹ là con ngựa cái con ngựa cái tối về chúng ta ăn cơm tối chỉ thẳng vào mẹ mẹ là một con ngựa cái đó là chúng ta đang ôn bài thôi ừ. nhưng 5 phút sau trong cơm là lẫn cả răng bây giờ chúng ta sẽ đi cùng với nhau sang chữ bố và tiếng trung nó là bắc các bạn viết như sau đầu tiên là bộ diện bộ phụ và dưới là chữ diện chữ ba cái này bạn đọc là pak âm việt gọi chữ ba đây là điển hình một chữ án hiện đại đằng trước ta có bộ diện bộ phụ và bên dưới ta có chữ ba chữ hán hiện đại này người ta gọi là chữ hình thanh phía trên là chỉ nghĩa và dưới là chỉ âm thanh phát ra phụ tức là phụ thân là bố mình còn như nhìn thấy cái này là mình đọc là pa dù mình chưa biết nghĩ là gì và sau này tình hình Cuba đang rất căng ta cũng dùng chữ ba này nha bố là papa mẹ là mama ta có anh trai gọi là như sau cửa sổ tầng 2 cửa sổ tầng 1 cưa tiếng à, Việt là ca tắc cơ là đại ca đúng không anh sang thì anh trai là người ờ, làm những việc lớn trong ngành xây nhà xây cửa bạn vẽ nhà hai tầng cửa sổ tầng 2 và cửa sổ tầng 1 thì bạn sẽ được chữ cước cượng là ông anh trai Việt Nam mình thì cái từ ta cượng đại ca thì có nghĩa là xã hội đen xăm trổ nhưng trong tiếng Trung thì nó không không hẳn là như vậy nó có thể là đại ca trong xã hội đen cũng được nhưng mà cũng có thể là anh cả trong văn phòng mình người lớn hơn mình mình gọi ta cượng ta cượng không sao cả chúng ta đi tiếp ta có một từ khác đó là từ ti tị ti tị là ông đệ đệ bộ bát ngửa này bộ cung này nét sổ này nét phẩy bạn đọc là tị ở việt có nghĩa là đệ đầu tiên là bạn có bộ diện bộ bát bát ngửa này sau đó bạn có bộ diện bộ cung này cung có nghĩa là gì cung tên sau đó bạn có nét diện nét sổ này và sau đó bạn có nét diện nét phẩy này thế bây giờ chúng ta nhớ câu chuyện về cậu em trai là như thế nào em trai là thằng vuốt keo bọc dựng đứng sách cung tên lợn lờ thằng vô dụng ti tị là đệ đệ là em trai thế em gái chúng ta đọc là gì mê mẹ là em gái em gái thì chắc chắn là phải là đàn bà rồi trước bộ nữ đằng sau ta bộ gì bộ vị chữ này mà đọc là mẹ ở mặt việt có nghĩa là muội muội là cô em gái xẻo mây xẻo mây tiểu muội đúng không thì đằng trước bạn có bộ gì bộ nữ bởi vì em gái con gái mà đúng không đằng sau ta có chữ diện chữ vị tức là vị thành niên em gái là con gái nhưng mà còn diện còn trẻ còn vị thành niên thứ hai có từ xẻo mê xẻo mê à, ừ. tức là cô em gái của mình đúng không bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp sang một từ khác đó là từ khẩn khẩn có nghĩa là gì là rất chữ rất thì bạn viết như sau chim chích mà đậu cành tre đằng sau vụ cần cả chữ này bạn đọc là gì khẩn có nghĩa là gì rất chim chích mà đậu cành tre thì bạn gọi bộ này là bộ nhân nhân kép tức là con con người thế bộ cấn là gì cấn là một quẻ quẻ bói khẩn có nghĩa là rất ùa khấn họ tôi rất khỏe khát hủy khẩn nám tiếng hán rất khó ví dụ như thế đúng không bây giờ ta có một từ khác đó là từ má máng thì các bạn viết như sau bộ tâm đứng như này là bộ tâm đứng này à, kế đến là bộ diện bộ vong bạn gọi trên này chữ gì chữ máng có nghĩa là gì bận cái bộ đầu tiên bạn có này bộ này là bộ tâm tâm đứng tâm đứng có nghĩa là trái tim nhưng cậu ta chỉ đứng làm bộ được thôi và chữ tâm thì nó lại thế này vầng trăng khuyết ba sao giữa trời đây là chữ tâm này tiếng Trung đọc là xin đây mới là trái tim một vầng trăng khuyết ba sao giữa trời còn bạn này chỉ đứng là bộ mà thôi thế còn cái bộ đằng sau của bạn đây là bộ gì bộ này là bộ vong vong có nghĩa là mất mát câu chuyện về chữ máng là gì khi ta bận tim đập thình thịch và ta sẽ mất rất nhiều thứ ta không thôi thời gian chăm vợ hàng xóm sẽ chăm hộ mất vợ đúng không ừ, máng có nghĩa là bận anh ta rất bận thì chúng ta sẽ làm như thế nào than là anh ta đúng không rất là gì khẩn bận là gì má quyên tròn kết câu than khẩn má tức là anh ta rất bận anh ta rất bận thì chúng ta nói là tha khẩn má. anh ta không bận lắm là tha pú thai mà à, bây giờ chúng ta viết chữ thai nhé chữ thai thì các bạn viết như sau đầu tiên là chữ đại đúng không anh đại có thêm cái chấm này ta đọc là thái âm việt ta gọi là chữ thái thái là biến thái thì biến thái là mày biến thái là cũng dùng chữ thai này hoặc bình thường thai thì có nghĩa là quả khẩn là rất có một ông quan à, câu chuyện về cái chữ thai này nhé ông quan ông đi qua cái hồ thì con bơi dưới hồ quan mới bảo tại sao mà không chào ta bố lao thì con bảo nếu giỏi thì chào không giỏi cũng thôi nó phi dưới hồ lên giang tay giang chân quan chữ này chữ gì con bảo chữ này chữ đại nó không phải đây là chữ thại bởi vì từ dưới hồ phi lên là cháu không mặc gì đây cái màu ngắn ngắn của cháu nó khác chữ đại một chút đây trẻ con nên nó rất là ngắn như này còn nếu thấy là thầy giáo thì làm sao giải quyết đất luôn chúng ta đi tiếp ta có một chữ nữa nhé đó là chữ tha là anh ta anh ta thì đằng trước có bộ diện bộ nhân đứng đằng sau bộ diện bộ giã ta có chữ này là tha tha này có nghĩa là anh ta anh ta là gì nhỉ anh ta là người nên ta có bộ nhân nhân đứng anh ta ở đâu ra ở quê ra thôn dã ra bộ dã và tiếng trung nó đọc là gì dễ yeah. nó có một nghĩa nữa là gì cũng úa dễ khẩn hỏi tôi cũng rất khỏe là dùng chữ dễ này nha thế câu chuyện của anh ta là gì anh ta là người là bộ nhân đứng này ở đâu ra ở quê ra thôn dã đúng không à. tương tự như từ anh ta thì chúng ta có một cái từ khác đó là từ cô ta thì bởi vì cô ta là đàn bà nên nó khác một chút nó sẽ có bộ diện phụ nữ và cô này ở đâu ra cô này cũng ở quê ra tha này là cô cô ta thì khác cái bộ ờ, cái chữ tha anh ta chỉ có khác mỗi bộ diện bộ nữ thôi cô này là đàn bà nên phải là phụ nữ và cô này ở đâu ra cũng ở quê ra tha là cô ta thế thì ờ, chúng ta đi tiếp thêm một từ khác đó là từ nám là khó các bạn có bộ hữu và đằng sau bộ diện bụng truy là con chim cả chữ này là nám đặc biệt là nam nhé chữ nam thì đằng trước là bụng diện hữu có nghĩa là làm lại bụng đằng sau là bụng diện đằng sau là bụng truy là truy là nuôi con chim nhé hoặc là con chim thêm một lần nắm được con chim tức là việc rất khó túm được chim đã làm việc rất khó rồi nhưng mà thêm một lần túm được nhiều chim càng khó nữa đúng không tiếng hán không quá khó bạn nói sao khác nghỉ phú thai nắng chúng ta sẽ đi tiếp với một cái từ nữa đó là từ nắng là người đàn ông thì các bạn viết như sau ở trên bạn có bộ diện bộ điền và dưới bạn có bộ lực cái chữ này bạn đọc là nắng âm việt có nghĩa là nam điền có nghĩa là ruộng điền là ruộng và lực có nghĩa là sức lực cái người mà có sức lực để làm ruộng đó là người đàn ông là Nán thế thì bây giờ với cái từ Nán là khó thì bây giờ bạn thiết kế một câu là tiếng Hán không quá khó bạn nói nào khan ủy đúng không ạ khan ủy cú thai Nán bộ hữu đằng sau là bộ diện bộ truy kết câu khuyên tròn khan ủy cú thai Nán trên đây thì tiếng Trung chúng bây giờ vừa hướng dẫn cho các bạn bài 2 của giáo trình Hán ngữ một à, việc của bạn về nhà này à, bài khóa của bài 1, bài 2 viết lại Đấy. À, chụp ảnh up lên trên nhóm hoặc tiếng online để tôi chấm điểm và sửa lỗi sai nội dung bài khóa của bài 1, bài 2 đọc lên Đấy. cũng up lên YouTube hoặc là up thẳng lên Facebook cũng được xong à, tác cái mặt tôi vào để tôi à, chấm điểm cho bạn trên nhóm hoặc video online à, chúng ta cứ chăm chỉ từng ngày từng ngày như vậy là chúng ta sẽ thành công à, có một số bạn hỏi là tại sao em không có xem được bài 3, bài 4, bài 5 à, là lý do là như sau bởi vì đây là chương trình học tiếng Trung online có phí của tiếng Trung.vn chỉ các bạn đã đóng phí 500.000 vào tài khoản của tiếng Trung.vn thì mới có thể coi hết được từ Hán 1 cho đến Hán 4 cột câu đào tạo tiếng Trung và được uh, truy cập vào cái nhóm à, học tiếng online của tiếng Trung.vn và được tôi chấm điểm chữa lỗi sai thôi Thế còn các bạn mà xem đâu đó ở trên uh, YouTube này thì chắc là nó chỉ có một phần tư một phần năm gì đó thôi à, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau ở bài 3 à, bài 4 bài 5 và các bài sau tiếp và tôi hy vọng các bạn luôn luôn có cái tinh thần là kiên trì chăm chỉ để có chúng chúng ta có thể về đích được ít nhất là HK4 tính chung trường nào chúc các bạn học tiếng Trung thành công